Hello, xin chào tất cả anh em lại quay trở lại với kênh bình luận viên hút lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một trận đó nữa là cái trận à, ngoại hạng Bồ Đào Nha nha anh em Thì à, trận à, bên phía Bồ Đào Nha đã mở lại cái chương trình đá ngoại hạng rồi, Thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cái trận đầu tiên của um, trở lại mùa giải của Bồ Đào Nha Thì mình sẽ nhận định cái trận đó là Rio Aves và Maritinomo diễn ra vào lúc 3 giờ 15 ngày 24 tháng 12. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng thằng Rio à, Aves thì à, đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 18 điểm sau 13 vòng đấu. Thì trong khi đó Maritimo đang đứng ở vị trí thứ 17 là đang đứng ở vị trí chuẩn bị tụt hạng rồi nè và có 6 điểm trong 13 vòng đấu. Thì trong những trận gần nhất thì phong độ của hai đội thì anh em cũng thấy cái thằng Rio Chavez cái phong độ gần đây nhất của thằng Rio Chavez đang có cái phong độ rất là tốt. Những trận đấu gần nhất thì 10 ờ, trận gần nhất thì Rio Chavez chỉ thua 4 trận và thắng tới 6 trận, chưa có một trận nào hòa. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng Rio Chavez này rất là tốt nha. Còn bên phía Maritino thì anh Maritimo thì anh em cũng thấy Maritimo trong cái phong độ gần đây nhất thì Maritimo chỉ thắng mới được có đúng một trận thôi anh em trong 10 trận gần nhất và hòa 3 trận để thua tới 6 trận thì những trận thua của Maritimo á, thì anh em thấy trận gần nhất là thua chỉ Wattin với cái tỷ số là 5-0 còn cái trận à, cái đó nữa là thua với à, Farense với tỷ số là 2-0 còn trong cái lượt trận mà cúp liên đoàn cái này là cúp liên đoàn như này thì trước đó nữa thì à, Maritimo thì thua thằng Rio Aves với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của mình do bị thẻ đỏ phút 24. Còn trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu những bàn thắng luôn nghiêng về à, câu lạc bộ Maritimo. Thì anh em thấy cái trận này là trận cúp liên đoàn mới diễn ra ở ngày 2 tháng 12. Thì cái trận này do Maritimo bị thẻ đỏ, mới bị thua này. Đây anh em vào xem. Mà thằng Rio Aves thắng với cái phút là 90 nha anh em 90 nó mới có phút 90 nó mới có cái bàn thắng để dẫn trước 1-0 thì còn Maritimo á, thì anh em thấy mới vừa vào phút 24 là nó đã bị thẻ đỏ rồi nhưng mà tới phút 90 nó mới bị thủng bàn thì cái trận này anh em cũng có thể vào cái mã kèo à, thì hiện tại bây giờ á, nhưng nhận định hơi sớm nó chưa có cái đội hình cho tất cả anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Rio Aves chấp với cái mã kèo là 0,5 tài xỉu thì 2,5 cái trận này anh em cứ nằm cái mã kèo Maritimo cho mình nằm mã kèo dưới được chấp 0,5 anh em nằm cái mã kèo được chấp 0,5 cho mình thì tại sao mình khuyên anh em nằm ma kèo dưới thì anh em cũng đã thấy rồi cái trận gần nhất là cái trận mà Maritino để thua trong cái cúp liên đoàn là anh em cũng biết do cái thằng Maritino này bị thẻ đỏ chứ nó không bị thay đỏ thì anh em nghĩ thằng Rio Aves này có thể ăn nổi thằng Maritino hay không thì bị thủng lưới ở vào phút 90 thì Maritino đã bị thẻ đỏ ở phút 24 mà tới phút 90 mới bị thủng bàn thì anh biết anh em cũng biết đá thiếu người thì bị thủng bàn là cái chuyện đương nhiên nhưng mà trong lịch sử trước đó nữa thì trận à, mà Maritino không bị thẻ đỏ thì Rio Barret không có khi nào ăn được à, Maritino thì cái trận này bởi vậy anh em mình phiên anh em nên nằm cái mã kèo là Maritino cộng 0.5 thì được nằm mã kèo dưới và tài xỉu thì anh em đánh rung tại sao mình phiên anh em đánh rung thì hai thằng có trận nó đá 1 0 có trận nó đá 3 4 0 thì bởi vậy mình phiên anh em nên đánh rung để mình xem đội hình và mình xem cái cách nó đá rồi mình gửi cái kèo rung vào trong nhóm cho tất cả anh em thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em xem nhiều trận của mình nhận định cho tất cả anh em thì tỷ lệ xác suất của nó rất là cao anh em xem một cái đội hình nó ra sân với cái đội hình như thế nào và nó chơi với cái sơ đồ cái chiến thuật như thế nào mình mới ra kèo chính xác cho tất cả anh em nằm cái đội nào cái mã kèo nào thì đến đây mình cũng đã nhận định xong anh em nào đang chơi ở ngoài qua thầu qua cò thì rất là nhiều anh em chơi chỉ được cái mã kèo trên dưới tài xỉu còn những cái mã kèo này nhiều khi anh em không cần nằm trên dưới tài xỉu luôn anh em chỉ cần nằm góc hoặc là kèo thẻ cho mình nó rất là dễ ăn hơn cái mã kèo trên dưới tài xỉu anh em đánh kèo chính thì lúc nào cũng rất là khó ăn trái bóng tròn mà anh em không biết được thằng nào ghi bàn còn anh em nằm những mã kèo phụ á, thì kèo phụ giống như là được sắp đặt sẵn đó. kèo phụ thì giống như kèo gốc nè anh em vào cái rung gốc cái rung gốc nhiều khi vào có rung góc của nửa trái nhưng mà nó ba trái góc luôn anh em nó ăn tới ba trái góc thì bởi vậy anh em cần đăng ký một cái trang để anh em chơi những cái mã kèo đó anh em kiếm lợi nhuận còn nhiều hơn cái mã kèo chính anh em chơi thì những anh em nào chưa biết chơi kèo gốc á thì anh em nói cái kèo đó mà chơi cái gì anh em nào chơi được rồi thì anh em phá chơi kèo gốc hơn anh em phá chơi kèo chính nha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 like để mình ra video sau anh em có thể là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau